Xin chào anh em, thì gần đây đấy có rất là nhiều anh em gọi điện cho tôi nhà tôi tư vấn về cái kính nhìn xuyên nắp tài xỉu bầu cua thì à, tôi có tư vấn cho rất là nhiều anh em rồi đấy cho nên cái clip này tôi quyết định làm cái clip này để chia sẻ với anh em về kính nhìn xuyên nắp tài xỉu bầu cua để em hiểu rõ hơn về nó anh em nhé thì đây đó là cái kính nhìn xuyên được mọi nắp tài xỉu bầu cua đấy, nhìn xuyên qua nắp sứ nắp sành đấy, nắp nhựa nắp uh, à, mủ nắp cuốn băng keo tóm lại tất cả các nắp đều nhìn xuyên được đấy đây đây là cái công nghệ của tương lai anh em nhé đấy rất là hiện đại rất là hiệu quả ừ, thì em cố gắng theo dõi clip này tôi sẽ chia sẻ để anh hiểu rõ hơn về cái kính này nhé thì tôi chuẩn bị cho em một bộ hộp này một cái đĩa trợ này và một nắp trợ này hoàn toàn là bình thường anh nhé thì với cái công nghệ này nó quá là đẳng cấp quá là siêu phẳng siêu phẳng cho nên là tôi ừ, không thử đồ không test đồ cho anh em nhé đấy xin phép anh em là không thử đồ test đồ nữa anh em đấy cực kỳ rõ anh em nhìn thấy một một anh em nhé đấy ba sáu nhìn rất là rõ luôn đấy thôi để làm clip này thì tôi xin phép là cũng uh, quấn cái băng keo này quanh cái nắp này để cho nó khách quan một tí anh em nhé anh em thông cảm hiện nay cũng có rất nhiều đồ chơi công chuyện hiệu quả đấy thì hồn công chuyện hay là nắp đĩa công chuyện có rất là nhiều anh em nhé anh em cần tư vấn thì cứ liên hệ thôi quấn qua xấu xấu tí anh em nhé gọi là có tí quấn tí để cho nó khách quan để test đồ cho anh em để em cố gắng nhé anh em cố gắng theo dõi clip này để anh em hiểu rõ hơn vì thực sự nếu cái kính này thì nó rất là hiệu quả quá là hiệu quả anh em nhé ai cũng thể chơi được đấy tôi cũng xem rất là nhiều clip trên rồi và nó đang được giới thiệu là nhìn xuyên qua mọi nắp đấy anh em có thể đứng khoảng cách 5 đến 10 mét đều có thể nhìn được thì cũng không biết là anh em chơi tài xỉu anh em quay anh em nào đứng ở cái phạm vi đấy để chơi không chứ đến bản thân để như này đứng 5 đến 10 mét em mới khó nhìn cũng chỉ là lại nhìn xuyên qua cái nắp nhá em cố gắng theo dõi nhé thì đây là cái kính này là nhìn xuyên qua mọi nắp tài xỉu tôi sẽ test vài chắn cho anh em nhé tôi sẽ dùng kính này để nhìn xuyên qua nắp là cuốn băng keo anh em nhé nắp là nắp hộp sơn cuốn băng keo đấy thì như trong đây là xíu này xíu này ok chưa anh em ai cũng thể chơi được rất là hiệu quả đến mọi sân chơi mọi sòng giới chỉ cần mang theo kính này là, là có thể là lấy được tiền ở các sân chơi vậy có thể biết được kết quả là cái gì có thể nhìn rõ được xuyên qua các nắp đấy bây giờ là tài này anh ạ tôi nhìn rõ là tài đấy 10 nút đấy tôi nhìn nhầm cái cái con bốn này là tôi nhìn là con một thì tôi tưởng là con bốn anh em ạ chưa quen kính anh em thông cảm nhé đấy tai này xíu này à, chúng hai à chúng một sai hai nhé ừ, tài tiếp đi một ba này tai ok hai ba đấy, bắt đầu quen mắt anh em nhé mới đầu đấy vì cái kính này nó quá là hiện đại để công nghệ là đẳng cấp đấy thực sự với anh em có cái sản phẩm này đấy, thì tôi cũng không bao bán cho anh em đấy thông qua clip này tôi nói luôn với anh em là tôi không có cái kính nhìn xuyên nắp tài xỉu nhá cho nên là anh em nào mà có theo dõi và ủng hộ tôi ấy, thì em cũng đừng có hỏi tôi vì bản thân tôi không có đấy em cố gắng theo dõi hết cái clip này nhé đấy tài này hai ba anh em nhé chính hai sai ba tiếp tục tài này tài này ba đều này ok đấy, rất là rõ xíu này tài này bốn ba chúng bốn sai ba đấy xíu xíu này bốn đều tỷ lệ 50 50 đấy khi mà quen mắt thì là nhìn sẽ rất là rõ anh em đấy thì nói luôn với anh em này anh em nào đang xem clip này ấy, thì tất cả những cái đồ câu chuyện anh em có thể tìm hiểu thoải mái nhé nhưng anh em phải xem thật kỹ em phải tìm hiểu thật kỹ cái đồ công chuyện gì nó cảm thấy nó phải có cái hợp lý của nó tất cả nó có phải có cái lợi thế có cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó và không có nào có tuyệt đối anh em nhé em phải lưu ý tôi anh em phải xem đấy, xem để biết và để tìm hiểu thật kỹ đấy nó hợp lý hay là nó phải có cái nguyên lý của nó đấy thì nó mới có độ hiệu quả nó mới chuẩn xác em nhé còn cái gì mình cảm thấy nó vô lý thì nó là vô lý anh em nhé đấy 50 50 đúng không 44 rồi à, tiếng này xỉu này tai này đấy thì thực ra đấy cũng chẳng phải là quen mắt hay là quen kính gì hết anh em nhé thì cái clip này ấy, tôi cũng chỉ gọi là làm để đùa vui với anh em thôi vừa để tôi nhìn thực ra tôi chẳng nhìn gì bên trong đấy tôi cũng chỉ là đoán mò thôi đấy, chúng thì chúng không chúng thì chuẩn anh em nhé may mắn là nó cũng trúng được ờ, bốn chén thì thực ra anh em lại không có một cái kính nào có thể là nhìn được xuyên qua nắp tài xỉu hay nắp bầu cua cho dù kể cả là những cái nắp nhựa mỏng không cần bóng quấn băng keo anh em nhé đấy vì anh em nên nhớ này nếu có cái kính đấy thì người ta không vào bán cho anh em đấy người ta để người ta dùng anh em nhé và cũng không bao có cái giá là từ 4 đến 5 đến 10 triệu anh em nhé đấy thì khẳng định với anh em là tôi không có kính nhìn xuyên nắp tài xỉu bầu cua đấy, và hiện tại cái công nghệ đấy cũng chưa có đấy là công nghệ của tương lai đấy thì theo tôi được biết đấy tất cả những clip đấy thì tôi nghĩ là họ làm để mang cái tính chất là câu like câu view để tương tác thôi em hiểu không để, để gây cái sự tò mò cho anh em để anh em xem để tăng cái sự tương tác câu like câu view đấy chứ còn đâu không có một cái thiết bị nào mà có thể nhìn xuyên nắp tài của anh em nhé loại hiện đại như thế đứng từ 5 đến 10 mét đều có thể nhìn được không có đâu tất cả nó có phải có cơ sở và nguyên lý của nó là sử như những hộp báo dung đấy thì nó kết nối với nhau thì nó báo được cho anh em đấy nắp đĩa camera đấy hay nắp âm dương hai chiều tất cả nó phải có nguyên lý cho nó chứ còn những cái mà nó anh em cảm thấy nó siêu phàm thì đương nhiên nó sẽ là vô lý đấy thì anh em cố gắng tìm hiểu tất cả các đồ chơi và đến trực tiếp các cơ sở đấy anh em tìm hiểu thật kỹ và kiểm tra đồ thử đồ thật kỹ đấy anh em phải tỉnh táo trong mọi cuộc chơi hay trong mọi lần anh em mua đồ anh em thử đồ đấy, anh em là người tỉnh táo thì anh em đương nhiên sẽ là người giành chiến thắng anh em nhé đấy một lần nữa đấy, thông qua clip này thì tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ với anh em là tôi không có kính nhìn xuyên lắp tài xỉu và hiện tại là cũng chưa có nhìn chưa có kính nhìn xuyên lắp tài xỉu bầu cua anh em nhé Đấy, chúc anh em luôn may mắn Đấy, luôn giành chiến thắng ở mọi cuộc chơi mọi sân chơi xin cảm ơn anh em theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt cái thời gian qua Đấy, anh em xem video nếu cảm thấy hay hữu ích anh em cho tôi một like Đấy, và comment ở dưới anh em cần tư vấn cái đồ chơi gì thì có thể để số điện thoại ở dưới hay là comment ở dưới đấy là tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, tất cả những cái đồ chơi câu chuyện hiệu quả đấy của năm 2020 anh em nhé xin cảm ơn anh em đã theo dõi video